Dừng dừng dừng dừng Ủa sao hát trên cô bay nó bị méo méo méo biết người ta Giờ chỉnh sao được không Ông hát một cái giò tông chưa Ủa giờ tông là gì biết gì đâu Rồi xong vậy là bỏ qua một bước rồi Vô đây chỉ cho nè Vô đây vô đây nhìn vô đây Ok đầu tiên Muốn hát một bài nào đó thì mình sẽ mở bài nhạc lên Sau đó mình sẽ quay trở lại phần mềm Lúc này ở đây nó sẽ có một cái bảng là AutoK nhiệm vụ của nó là dò tông bài hát cho mình thì mình sẽ có nhiệm vụ là click vào trong phần này để cho nó listen trong quá trình nó listen nó sẽ hiển thị ra tông bài nhạc của mình đó khi mà nó hiển thị ra tông rồi thì lúc này mình sẽ bấm vào send to auto tune và như thế là mình sẽ quay lại lại và hát trong vòng tay muôn đời mình không đổi thay chuyện yêu đứng mãi trong trái tim vẫn còn lớn đông đầy và còn có một cái tình trạng nữa là nếu như các bạn đã dò như vậy rồi mà nó vẫn méo thì tức có nghĩa là cái AutoK này đôi khi nó sẽ dò đúng và đôi khi nó dò chưa đúng thì mình sẽ có nhiệm vụ là khi mà dò như vậy rồi mà mình hát nó vẫn chưa vào thì mình sẽ qua bên phần auto tune lại một lần nữa mình vào phần auto key thì mình để ý xem là cái tông này nó đã nhảy qua một cái tông khác chưa nếu như đã qua rồi thì lúc này mình sẽ send lại một lần nữa thì như thế nó sẽ không còn bị méo nữa. Và mình là trường Trịnh đến từ Bell Studio.